nó nó vào xuống là không biết tiếng mông Giang chào cô dì chú bác anh chị và tất cả mọi người đã đến với kênh Sa Trường Giang TV Em Bằng à, xin chào quý cô bác anh chị và mọi người ạ à. Hôm nay thì à, cũng có anh Giang à, đến thăm cái hoàn cảnh hiện tại là em à, em Bằng đang làm cái nhà cho hoàn cảnh bốn mẹ con à, Hoàn cảnh này thì à, chồng thì à, mất nhưng mà lấy vợ hai thì cũng không có con riêng Hiện tại là nuôi à, ba đứa con của chồng Đấy, em bằng cũng ờ, đã giới thiệu rồi cho anh hỏi một chút là cái hoàn cảnh này là hiện tại là xã nào nhỉ? ở ờ, xã Long Cù anh ạ xã Long Cù ờ, thôn Quán Xí à, thôn Quán Xí vâng và bây giờ bạn có thể đưa anh và mọi người vào thăm hoàn cảnh gia đình nữa được không anh ừ. Vậy thì hôm nay vào thì Giang không có gì đâu mua cho gia đình đồ trồng cây bằng cái đứa cháu này một cháu nhỏ đúng có vâng, ba đứa cháu có hai cháu là được đi học rồi anh ạ còn hai cháu là đi học để em hỏi đây cũng uh, giáp con đường uh, vào uh, xã kho vai luôn này mọi người này ở phía xa xa bây giờ mọi người để ý là chạy vào cái xã kho vai và chợ tình vừa rồi đó thì uh, em bằng là cũng là một uh, chủ kênh nhỏ nhỏ đúng không vâng ạ em không giới thiệu cho mọi người uh... Em Bằng thì cũng có kênh nhỏ nhỏ là tên là Vùng Cao Hà Giang Nhưng mà quý cô bác anh chị có thể vào ủng hộ em Bằng Đấy cái hoàn cảnh ờ, ở đấy là xây này là mình hôm nay bắt đầu khởi công hay là khởi công lâu chưa em? Ừ, khởi công ờ, được ờ, ba bốn hôm ấy anh ạ. À. Là mình đang đào cái nền. À. Tầm một hai hôm nữa là xong cái nền là khởi công đào móng tiếp. À được. Nói chung là trên này thì cũng có mấy anh em là làm YouTube đấy. Nói chung là nhiều thì cũng không phải là nhiều mà số ít thì cũng không phải <laughs> đấy anh em chơi với nhau thì em bằng này thì là em trai à, ruột của <laughs> em cường hà giang này trước ấy, đi cùng giang ấy vâng. cường hiện tại là đi à, làm hà nội rồi không về được thì có em bằng em mới uh, cũng đang kêu gọi giúp bà con nên đang thấy là em mới làm rất là khá là tốt được các nhà hảo tâm là tin tưởng em đang làm cái, cái bà con đang uh, bắt đầu vun ngô rồi Hôm nọ em vào là ngô này là chưa vun đâu anh ạ À đây à? Đây là em mới khởi công ấy, cũng vừa vun hôm qua hôm kia thôi À đây à? khá là tiện ở gần đường đúng không nhỉ? Cũng gần đường anh ạ Đường đơn ra là ấy nó cũng dễ Không biết là gia đình có nhà không Chào các bác thợ xây nhá Chắc không ai thấy, chào các bác Chào các bác thợ xây nhá Ờ, không biết tiếng anh ạ. À, không biết tiếng à? Ờ, không oh. tiếng phổ thông, có anh thì biết, có có bác không biết. À, có anh nào biết tiếng phổ thông ở đây không? Chắc là có chứ. Chỉ mua chỉ câu thôi. Chỉ mua chịp câu à? Ờ, đây công trình của của em bằng đây. Đâu có có bác nào biết tiếng phổ thông uh, phiên dịch hỏi em một chút được không? đánh cho ấy thôi tụi thợ lò chó lò bà phát biệt là nó ôn lúc mình nhọn hello ờ chào chào em nhá vâng, ờ khỏe không vẫn khỏe anh ạ ở à, đây à vâng khỏe em là ờ, thư thư cả đây à làm cho bằng đây à vâng đúng không vâng. À được rồi. À? Vâng. Ô cái đá này là mình ờ, khoan ở dưới liên hay là là mình lấy ở đây? Mình sẽ lấy cái máy này khoan cho rồi mình được uh, à ồ à. cái máy này mình khoan đấy vâng khoan đá à, khoan lấy đá đây luôn vâng vâng ồ vâng. dưới khoan uh, tận chân ờ. đá thì cũng rất rất là to vậy ờ. À, thì mình sẽ uh, ờ, tâm dụng những cái máy khoan này ờ. thì mình sẽ khoan cái là là, là vâng. tốt để tận dụng lấy đá đấy luôn là làm vâng, móng vâng. luôn yeah. cái này vâng. cái là ở đây là tiện không phải à, vâng. mua thêm đá học anh ạ đấy à, được. Vâng. vâng ở đây hôm qua em vào là đá to lắm vâng ừ. đá to à, vâng. nhiều những hòn rất to cao nhưng mà à. thì chung là hôm qua hôm nay cũng là phá hết rồi ừ là mấy anh em đây là cả đồ thợ xây này muốn muốn mình em biết tiếng kinh ờ. rồi không vẫn biết mà chẳng qua à, ngại à, ngại đúng không đấy không dám nói à, không dám nói <laughs> không sao đâu mà anh em cứ tự nhiên bình thường thôi không sao đâu cả và mình đi à, làm đây là lúc không biết là gia đình vâng. vợ chồng có nhà không mà Ờ, đây, đây cháu nhỏ đây cháu à, nhỏ đây. À? ở đây có, có em có để sang phiên vâng. ờ, dịch ờ, giúp giúp anh một chút ừ. nhỉ giúp giúp bằng mi tu ơi mi tu lo này mi tu ơi ô à đấy đấy lấy lấy cho cháu nó tha ờ ờ, ờ. đây đây vâng muốn nó tha đây không vợ chồng có nhà không nhỉ em nhỉ? À, à chị à, vừa đi Chị vừa đi thôi À đây à? Vâng à. Thì à, không không chồng đâu à, Không có chồng, không, có chồng, chồng mất rồi anh ạ Vâng ạ Chồng ừ. mất được à... Vâng, à, 5 năm 6 năm rồi sao nhỉ? Em cũng quên mất rồi Quên rồi, ừ. cũng lâu rồi Cái chỗ này rộng ghê thôi nhỉ, thoải mái Rộng vâng, mà Giang có xem qua vâng. video thuyết phim của vâng. em, em Bằng này Em thấy hoàn cảnh rất là khó khăn vâng. Nay vào thăm thì uh, mua sữa giáo Đây, vâng, vâng. nó tha này bóc cái giáo nhỉ Đây, nó tha nha ừ. Đấy Cháu là bao nhiêu tuổi em biết không? 3 tuổi, 3 hơn, tuổi. Ba, hơn 3 tuổi anh em. Hơn 3 tuổi có mấy cháu gia đình em bằng gia đình có ba cháu anh ạ ba cháu à đây là cháu út đúng không đây là vâng. cháu út là cháu chưa đi học Ờ. à. còn là hai cháu là được đi học rồi à? ờ à, đang đi học không mắt mắt cháu bị làm sao này sưng lên này bị uh, ấy nhờ... bên này nữa ừ, cả hai bên đỏ lên luôn này cả, cả, cả hai bên cô bằng mang đi khám để xem là như nào ừ, chắc cũng mới bị thôi hôm dạ. qua hôm kia ở đâu hôm, hôm qua bị hôm kia em ừ. ừ. vào em cũng chỉ vâng. để ý chắc cũng mới bị mà vào vào nở mắt đây này đây này sưng luôn đúng không dạ, ừ, sưng, sưng rồi ừ bây giờ nó còn bé nếu mà nó còn lên to thì nó còn ấy nữa à, đấy nó còn chọc cái vào mắt đấy Thế cháu thì mẹ mẹ cháu biết tiếng kinh không em? Không biết ạ, anh ạ. Vâng, mới khổ đấy mà. Đấy đúng Bởi rồi. vì là bọn em, bọn em từ ở vùng cao này thì thích học. Đấy, đấy. À, mù chữ đấy. Thì sẽ không không biết nói đâu. Vâng. Nhưng mà quan trọng là con em còn biết vâng. tiếng để vâng. phiên dịch đôi khi anh muốn vâng. hỏi vâng. gia đình nên nó rất là khó. Vâng ạ. Thế mẹ cháu đi đâu nhỉ? Bằng vâng chắc đi về nhà lấy đồ để về nấu cơm chứ vâng, vâng, vâng, anh ấy đi về lấy đồ xong sang nấu cơm tối ạ vì hôm nọ là cũng ờ, có anh Công Vũ cũng bảo là hỗ trợ các bác san nền này mỗi ngày 300 nghìn tiền ăn Ừ. Đấy. Ừ. Thì, à, à, anh Công Vũ là ủng hộ. Vâng, vâng ừ. anh Công Vũ ủng hộ hết anh ạ. Ừ, ai giờ? Ừ. Thế làm này là khởi công từ ngày bao nhiêu bằng em? Từ hai hay ba mấy ngày hai ba từ hai ba từ hai ba vâng. ừ, nếu mà nhanh đấy nhờ nó nhanh mà ừ. không tức là tiến độ nó trải qua là anh em cứ gọi là ừ. cứ, cứ ờ, tức tắc làm thôi đấy làm vâng ừ, đông anh ạ được cả vâng. đông nhanh đông nhanh thôi cái mảnh đất này là, là của nhà nhà chị ấy luôn này hay là mảnh đất này là mua anh ạ mảnh nhất là à, mua, ờ, mua mua về đấy à mua của người lại khác mua. đấy lại mua à. lại mua bao tiền mảnh đất này 28 triệu 28 ạ bởi ừ, vì uh, mình nếu mà làm một cái nền cú là nó không đủ ờ, cái nhà bếp đấy ừ. không đủ nhà bếp ừ. Ừ. À, còn cháu này lấy, lấy cho cháu anh ạ ôi trời ơi mày nói chuyện đang bảo cho chú nhá để lên cho các con nếu mà mua thì ở ngay cạnh nhà họ không bán ừ. cạnh nhà ờ, nó dắp hai nhà nó dắp nhau đấy thì là người ta sẽ không bán à, đấy. đấy à. bác chủ đất kia Vâng. À bác chủ đất là cũng vâng, cũng đi làm giúp gia đình luôn đấy nhỉ. Vâng. Mặc mà áo đen vâng đen nhỉ. Cáo đất kìa. Vương có mặc ở đây. vâng vâng. Đúng rồi. Vương theo em đấy, nghe là Vương có mặc ở đây. Làm mấy tụ. Học được có mấy ngày cũng nhanh đấy, bác này làm nhanh đấy. Thấy kể rất là chắc chắn luôn nhỉ. Rồi. Ờ, chắc chắn luôn bằng này. Đấy rất là cao nhá. Nhìn dạ. đấy. Rất là cao đấy. Xây kè lên cao là cũng khá tốn đá. Được à, tầm này thôi bây giờ ấy. Ừ. Chắc chỉ bằng này thôi chứ rồi. Vâng, mà ừ. vâng, vâng, vâng, đây là cũng chỉ là cái móng phụ ngoài thôi. Còn cái ừ. móng chính là nó sẽ vào đây ạ anh ạ. Chính là vào trong Vâng, nó kè đây. đây tầm 1 mét. Nó vâng, nó sẽ trên nào thì cũng vẫn đào xuống mà anh. Cái đào vẫn đào xuống nữa. Nhưng mà cái nó gần gần đường thì gần đường nhìn đây rất là đẹp. Ờ, vâng. Ôi rồi hôm nọ các bác còn chuyển cả đêm cả luôn, đêm đến mà. 1 giờ đêm luôn. À, à? em chuyển em chuyển được à, từ 8 giờ đến uh, à, 1 giờ đêm. À, đây à? Vâng. chịu khó phết này. Đây là các bác là cũng à, uh, hồ ừ, cô cô cô có lía mà. Cổ nhau thôi. Vâng. À gia đình tên tên chị là Lía. Vâng. Thọ tên Lía. À Thọ tên Lía. Vâng. Giống giống nghe tên quen quen giống kiểu trước là có một em bé mà trước giúp một hoàn cảnh là là trưởng thôn Lía con gái ở ừ, bên bên kia ờ, ở ờ, đây đúng không chủ lùng vâng ôi ờ, mình cũng ờ, chịu khó nhanh nhẹn lắm vâng ạ. trưởng thôn cũng như là cũng được uh, mọi người quan tâm đỡ nhiều Ừ. À, chà, cô nãy mải nói chuyện quên hỏi tên em là gì nhỉ? À, em là Giàng Mỹ Thò ạ. À Giàng Mỹ Thò. Vâng ạ. À, thò nói tiếng kinh rất là tốt đấy. Không ạ, à, gọi là <laughs> ấy đâu anh ạ. À, có gia đình chưa em? Có gia đình chưa? Em à, có rồi anh ạ. À, được vâng. mấy cháu rồi? Em à, hai cháu thôi. À, hai à, cháu. một trai một gái. Vâng. Hôm nay bao nhiêu tuổi em cháu? Hôm nay em một một bảy hôm nay em được 25 tuổi ạ. Ừ. ừ vâng. Vậy ừ. là cũng già rồi anh ạ. <laughs> Không em còn trẻ mà. Vâng, À. em cũng già rồi. Ừ. Thế nhà em có gần đây không? em cách đây 7 cây. À 7 cây. Vâng ạ, mình đi lại lại thì cũng rất là khó khăn ạ. Đường thì nó cũng gọi là nhựa thì nhựa rồi nhưng mà đi lại nhiều bây giờ đường nó cũng ờ, gọi là hỏng rồi ừ. thì đi lại mình cũng vất vả <laughs> thì à, em cũng ở đây mà ờ, ở xã này em luôn đúng không cái láng này thôi à. <laughs> vâng nên là cũng ở cùng xã luôn với à. em lía đấy vâng ạ. Ừ. có cố gắng uh, giúp đỡ bà con vâng. mình cũng uh, là người bà con nên là mình vâng hiểu cuộc sống bà con như này vâng. thì em thấy cô lía cũng rất là hoàn cảnh nên thì em cũng rất là thấy thương thì em rất em sẽ rất là cố gắng à, đấy, à. À. thế là em là thợ cả đây luôn đúng không vâng thì em phụ trách anh em vâng, này luôn em phụ trách cái móng nhà này à. thì em sẽ cho mấy em làm một hộ cho nhà cô liện đấy à. thế còn xây lên thì như nào bằng là em làm luôn gì nhận luôn gì nếu xây lên thì chắc em em nếu mà không thì em sẽ nhận luôn xây à, thế bằng cho... vẫn chưa ấy à vẫn vẫn vẫn chưa à? anh đang hỏi là là đây là ví dụ em em ấy đang làm à, móng thôi còn xây thì có đội khác à, hay nào xây là cũng đang định tính cho anh làm luôn mà à đấy vâng. thế mình phải ờ thì mấy anh em phải tính nhau luôn vâng. ừ. <laughs> tính luôn mà hôm vâng. nào cũng bảo anh nếu vâng, mà vâng. anh cũng làm được thì mấy nữa anh hộ vâng. em Đúng làm luôn xây vâng. À, ờ, lên luôn vâng. xây thì anh em... xây lên luôn không thì phải em tìm người khác nữa vâng để để mình đỡ à, <laughs> thế em là cũng đang làm nghề xây chưa vâng em à, cũng chạy qua cái nghề xây là được 6 năm rồi à thế thì vâng. lo gì nữa vâng. <laughs> Ờ, anh này trước cũng có đi làm cho anh bé một lần rồi à, à. làm bên nhà em lúa đấy à, hôm nào mà vâng. anh có cái hoàn cảnh nào rất là vâng thế thì cứ để nhờ bọn em nhỉ vâng, vâng, giúp giúp bà con vâng, vâng. đội này làm nhanh lắm anh ừ, nhanh nhỉ nhanh chất lượng xi này à, phải bọc bọc vào à, bằng xi này cho lúc nãy mình tối. vừa lấy lên chưa vâng, vừa lấy lên tối thôi thì còn 20 à, bao thôi chú ạ còn 20 bao vâng. thế để tối vâng. em về em gọi cho không cứ mai đã mai xong rồi mai mai thì chú gọi được ừ bây giờ cũng đủ vâng. phần phần gọi là cũng đủ rồi. phần nêm rồi móng rồi à, mai em gọi trước bởi vì vâng. giờ nó nhiều công trình người ta nó gọi nhiều ấy vâng. ít xe ít xe mà để mai em gọi luôn nhưng mà em gọi thì ờ, em lấy bao nhiêu lấy thôi đấy à, tùy em ấy À, bà con đang đang vun ngô kìa mua, mua, à? mua này đúng mùa vun ngô mùa giáp hạt nữa cơ vâng rất là khó khăn bà vâng. con trên này để có uh, cơ mặn áo no thì rất là khó rất là khó anh ạ ừ. ờ, trên này hình như bà con là đa số là người ta sống là, là, là vâng xung quanh là toàn đá em mà vâng, đa số là toàn toàn là đá và đa số là cửa trên này thì không có ruộng thôi đấy phải ngô, ngô anh phải trồng ngô, ngô thôi vâng. rất là khó khăn vâng trước anh cũng lên đây ờ, làm với mọi người là cũng được hơn ờ, năm nhưng mà vâng. gia đình ờ, bố mẹ ốm là mình phải về ấy vâng Thế trên này bây giờ... như toàn là đá anh ạ ừ. Đây nhìn xung quanh nó toàn đá đấy. Núi núi hay đá đá thôi đấy ừ. Thì là <laughs> đây trên này thì nó nó sẽ không, không là được ờ, được rút Ô, là đấy. Hoàng ơi, bảo mấy anh em ờ, đập đá này phải đeo kính vào không đây là nó bắn vào mắt đấy. Không anh ạ. Bởi vì là bọn em ờ, cũng làm quen rồi. Không không cái quen ngày trước là anh em bị một lần rồi. Quen rồi. Còn bị gì, không đi ủng này. Em đang quen. Ở đấy để bảo rồi, ôi rồi. Nào mặc quần cho luôn <laughs> Cháu nhỏ là đang uh, Đấy, đồng bào lạnh mới mặc quần Anh em đang làm thì có em của bà bạn của em bằng lên thì ờ, mấy anh em thợ cứ để anh em thợ làm mấy anh em thợ cố gắng làm tốt nhá à, cố gắng ờ, động viên nhau nhất là anh thợ cả à, bà con đồng bào mình không có gì giúp đỡ nhau bằng công tiền bạc thì giúp công sức một chút à, giúp gia đình đang rất là nhiều đồng bào Ồ, oh, đi về nhà. U. Uh, không con gái của ấy à em Lý à? Ở đây mang gạo xuống. Dạ. biết đây rồi anh nữa. Anh gửi cho ờ, cho cho em. Ồ, đi đi về nhà nhỉ con nhỉ? Đi về nhà nhỉ? Ừ, thế về về nhà nhỉ? Thế về em lý ờ, đi ờ, việc về nhà. Chào chào em nhá. À, vừa đi nương về hay đi làm gì về? Lía lía đấy. Kinh không biết. Thấy con gái à? À chị Phâu con ờ, có nói được tiếng kinh không phổ thông không hay là không nói được hả à không nói được à Ôi, đi vào nhà đấy nhỉ đâu lấy túi thịt ra đây luôn tí sợ à. em mà mua ít thịt về cho các bác à đấy đây túm lại thế đây đây đây để cho các cháu đi cẩn thận nhé hóa nhé con nhé nó mải đấy à nó mải đấy Đấy, mấy mải nói chuyện với em quên mất tiền rồi đấy. Nó mải đấy à? Vâng. Chào chị nhá ở đấy ờ, gia đình đang ở trong căn nhà này oh. à, đây là đây là, là ba cả ba cháu đây đều hết đúng không vâng của, của chị lý đây em lý đây đúng không vâng ừ. em em có thể nói cho anh biết ờ, cái là bảo vệ đây là món quà của anh gửi cho chị vâng đang nằm nhà với mọi người ấy nè nè nè cho nhiều nè nè tôi thích là này vua trâu à nè ừ, ra bên tôi thích à nè đó ô trên đi cho xin ờ, à từ từ tít lòng nè ừ, cho xin tí lẩu từ tí thì vâng, vâng, ờ, vâng. bà chị cũng ờ, xin cảm ơn anh đấy không có gì Thế cho, cho anh hỏi là chị Lý là sinh năm bao nhiêu? À, ít chưa bút... Ai đấy thế là chào định Năm bao nhiêu tuổi rồi? Quá ở luôn Mà sao thế ông chỉ xong Tuổi không nhớ rồi 43 À ba tuổi à? Có thấy gọi chị rồi Vâng <laughs> Chị gọi em em ít tuổi hơn Em có ba tám tuổi thôi Thế thành chị rồi Thế là chị được uh, ba cháu này đúng không? Vâng, ba cháu. À, có vâng, cháu gái này, xinh gái này. Vâng, một cháu gái, hai trai, mới đi học về. này ừ, cháu cháu có, có biết tiếng kinh không? à, <laughs> nói nói một câu với chú nào. Bóp là nhà đứa gì? Hai mấy à? Chắc là cháu ngại. Con con cảm ơn chưa con chú đi đấy. À, là con gái nuôi chú không nhỉ? Dạ. Dạ. Làm con gái nuôi đấy. chú là chú dạy tiếng kinh cho luôn. Dạ đấy. Không phải đi học cô giáo. Đấy. Hả? Con <laughs> gái năm nay được bao nhiêu tuổi rồi chị? Cháu được mấy tuổi rồi? Cháu được mấy tuổi rồi? 13 à, ba tuổi rồi á? Vâng ạ. Dạ mà à, anh ạ, thì ừ. dân em vùng cao ở trên này thì cũng rất là ít được ăn hay là được ăn học nó ít. Vâng ừ. Thì là nó sẽ kém trình độ là các cháu là là ngại thôi ngại vâng, nói tiếp chứ ngày mai ngày kia mà chú vào quen được cái là vâng là nó chuyển nhanh ngay vâng, nhỉ vâng. Ừ còn hai cháu này là chị chưa nói được là đúng rồi <laughs> Ôi, à... Cháu chưa đi này, còn cháu này đi à, này. Cháu này đi rồi. Mà, ừ. Cháu này cũng đã đi học rồi. À, cũng đi học lớp à, vâng, 1 à? Vâng. À, à, học lớp 1 rồi đấy. Vâng. vâng. Học OA và CGD đấy nhỉ? <laughs> Vâng ạ. Thế con nhớ tên cô giáo ở trường của mình là gì không? À, phở cho nhà nhà à cái nông bẹt. Còn nhớ tên cô giáo à, mình dạy mình không? Dạ, không cho tay vào mồm, không cho tay vào mồm. À, quên. Không phải nhỏ. Không nhớ đâu nhỉ? Không nhớ nhỉ? Xin <laughs> rồi Không, không sao đâu, chú không, vâng. không ấy đâu nhỉ? Vâng, vâng. Chú vào đây là thăm à, gia đình thôi, thăm vâng. các con với là vâng. mẹ và các con gửi à, vâng. bánh kẹo, sữa cho các con đấy thôi Để cho mọi người đấy Tôi cảm ơn à, em Việt Gia đình của chị Lý này là, là hoàn cảnh như nào? Vâng. Hoàn cảnh như nào em có biết không? Hoàn cảnh thì cũng rất là hoàn cảnh anh ạ Bởi vì là à, trong cũng mất rất lâu rồi thì là bà cố gắng nuôi ba cái ba cái đứa đứa con này ừ. thì sau này nó sẽ trưởng thành à, nếu như chồng, mà chồng mất à vâng ạ nếu như là người mẹ khác thì sẽ ừ. bỏ đi lấy chồng khác à. đấy thế nhưng mà bà bà vẫn ờ, cố gắng ừ. quyết tâm đấy là sẽ nuôi ba cái ba cái ba cái, ba cái đứa con này đấy à. Thôi à, cố gắng lên chị nhá vâng. ờ, Cố gắng nuôi vâng. ba cháu ăn học Sau này thành đạt nhá, học thật giỏi nhá vâng, Tôi sẽ có ờ, bằng ờ, giúp đỡ này à, Bằng giúp đỡ gia đình Cũng phải nói là người phụ nữ tuyệt vời đấy Không như những người khác đâu mà hôm mong công nhân là ông khác là bỏ đi luôn thôi Bỏ con bỏ cái hầu như là các cháu là bơ vơ Một cô mà chị phải có nghị lực bà thật mà ừ. thích à, mình cũng đã lâu rồi ờ, nhưng như cái hoàn cảnh là mình cũng gặp nhiều rồi đấy à, các bạn ạ ờ, đấy những dân tộc hồng long là chồng chết vâng. cứ bỏ đi lấy vâng. em đi gặp bên kia cũng có một hoàn vâng. cảnh nhưng mà lại vâng. nuôi năm đứa con cơ ừ. thì đang nuôi nhưng mà tự nhiên lại ừ. đi đấy ừ, cháu gái này xinh gái này vâng. rất rất trắng trẻo <laughs> thật là cháu còn ngại chứ nói được chắc là phải xin phép chi về thôi thì để cái khác nhỉ về mình sẽ vào thăm gia đình sau thôi uh, bằng uh, cố gắng giúp đỡ gia đình nhỉ. Vâng, vâng. vâng. Tốt em xin thay mặt cả ờ, ba mẹ con em cũng xin cảm ơn anh mà vâng. anh em đã mua đồ về vâng. tặng cho, ba mẹ con đấy cô đấy. Vâng. Ờ, không có gì đâu em ạ. À. Thôi em cứ đi làm đi vâng. nhỉ. Có gì xin phép uh, vâng. về thôi. Em về chị nhá. Vâng. Ừ. Thì mình cũng uh, phải về ấy, do là hiện tại mọi người đang uh, đang uh, làm thì hiện tại đang bắt đầu làm móng này. Không bác ờ, anh cứ chị em đang đi làm. Ờ, vâng cứ đi làm đi nhá. Vâng, cảm vâng ơn em nhiều nhá. Vâng ờ, chúc sức khỏe mọi người. Thôi à, chào ờ, mọi người nhá. Vâng, khác ờ, gặp lại nhá. <laughs> Một chế thôi. Một chế. <laughs> thì Trang chắc là có lẽ là Giang cũng xin phép khép lại video của Giang ngày hôm nay đấy thôi thì thượng lượng à, cũng khá là dài rồi và Giang cũng xin chân thành cảm ơn à, tới tất cả mọi người đã xem video của Giang đến giờ phút này xin kính chúc cho tất cả mọi người à, trên kênh của Giang là luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống cũng như là chúc nhà hảo tâm à, trên kênh của em uh, cái gì bằng vùng cao Hà Giang anh ạ họ gì bằng ý à Ly Đức Bằng à, Ly Đức Bằng vâng. kênh em Lý Đức Bằng là luôn luôn mạnh khỏe vâng. và cố gắng là đồng hành cùng em Bằng bà con nghèo trên vùng cao này à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo